Cập nhật tin tức online 13 tháng 12 năm 2021, nội dung chính như sau. Bị cáo Nguyễn Đức Trung lệnh 8 năm tù trong vụ mua Redoxy 3C. Liên quan vụ mua Redoxy 3C, ông Nguyễn Đức Trung bị tòa tuyên 8 năm tù. Công bản án trước đó, bị cáo này lĩnh tổng hình phạt chung là 13 năm tù. Chiều ngày 13 tháng 12, Tòa án Nhân dân Hà Nội đưa ra phán quyết vụ mua độc quyền chế phẩm Redoxy 3C thông qua công ty Arctic, gây thiệt hại cho Ủy ban Nhân dân Hà Nội hơn 36 tỷ đồng. Sau khi đánh giá toàn diện vụ án, tòa tuyên bị cáo Nguyễn Đức Chung mức án 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Còn bản án trước đó, ông Chung lĩnh tổng hình phạt chung là 13 năm tù. Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Trường Giang lĩnh 4 năm 6 tháng tù. Do Tiến Hùng nhận mức án 4 năm tù. Viện kiểm sát xác truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Về dân sự, tòa buộc ông Chung khắc phục hậu quả với số tiền 25 tỷ đồng. Hội đồng xét xử ghi nhận ông Chung đã nộp 10 tỷ, bị cáo Giang phải bồi thường 7,1 tỷ đồng, xác nhận đã nộp 1 tỷ đồng. Do Tiến Hùng bị buộc phải nộp khắc phục 4 tỷ đồng. Đối với việc viện kiểm sát đề nghị cấm các bị cáo đảm nhận chức vụ từ 3 đến 4 năm sau khi chấp hành xong hình phạt, hội đồng xét xử nhận định hình phạt bổ sung này là không cần thiết nên không áp dụng đối với các bị cáo. Căn cứ quá trình điều tra, xét hỏi, đối chất tại tòa và lời khai người liên quan, hội đồng xét xử nhận thấy, nhằm cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị. Tháng 5 năm 2016, Bị cáo chung với vai trò người đứng đầu chính quyền Hà Nội, đã chỉ đạo nghiên cứu thử nghiệm, sau đó mua chế phẩm Redoxy 3C. Sau khi có kết quả thử nghiệm ban đầu, ông Chung tiếp tục chỉ đạo Võ Tiến Hùng mua chế phẩm từ công ty Watchwater thông qua công ty Arctic, gây thiệt hại lớn cho nhà nước. Đối với Arctic, hội đồng xét xử xác định doanh nghiệp này ban đầu do con trai ông Chung lập ra, nhưng sau đó chuyển nhượng. Tuy nhiên trên thực tế, mọi giấy tờ chuyển nhượng công ty do bà Nguyễn Thị Trúc Tri Hoa và ông Chung lo liệu nhờ người đứng tên hộ. Từ đó, tòa khẳng định Arctic là doanh nghiệp của gia đình bị cáo Chung. Với bị cáo Nguyễn Trường Giang, ông Chung đã tạo mọi điều kiện để Giang tham gia đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân Hà Nội đi sang Đức tham quan, dự triển lãm xử lý ô nhiễm môi trường. Mục đích để Giang tiếp cận, tham gia vào quá trình mua bán hóa chất Redoxy 3C về bán cho công ty thoát nước. Hành vi của ba bị cáo đã đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Như vậy, Viện Kiểm sát sát truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, chủ tọa Trần Nam Hà công bố. Về xác định thiệt hại, Hội đồng xét xử cho biết giai đoạn 2016 đến 2019, công ty Arctic có 13 phiếu đặt hàng, mở 28 tờ khai nhập khẩu chế phẩm. Tổng chi phí nhập khẩu Redoxy 3C về Việt Nam là 115 tỷ đồng. Được sự hậu thuẫn, bật đèn xanh của bị cáo chung, công ty Arctic đã độc quyền nhập chế phẩm, chủ tòa kết luận và cho biết dưới sự chỉ đạo không bằng văn bản của ông Chung, bị cáo Hùng đã ủy quyền cho cấp dưới ký hợp đồng mua hóa chất với công ty của gia đình bị cáo Chung. Sau khi tổng hợp các khoản lợi nhuận và kết quả kiểm tra đối với công ty Arctic, tòa xác định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước hơn 36 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Đức Trung giữ vai trò chủ mưu. Quá trình thẩm vấn, Nguyễn Trường Giang và Võ Tiến Hùng đều thừa nhận hành vi. Hai bị cáo khai thực hiện chỉ đạo của cựu chủ tịch Hà Nội, công ty thoát nước đã mua chế phẩm Redaxi 3C thông qua công ty Arctic là công ty của gia đình bị cáo Chung, do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa và ông Chung thành lập. Trong khi đó, Ông Chung cho rằng bản thân không chỉ đạo mua chế phẩm như lời khai của hai bị cáo còn lại. Ông Chung cũng phủ nhận Arctic là công ty của gia đình. Ông không góp vốn hay chỉ đạo Nguyễn Trường Giang đưa Redoxy 3C về bán cho công ty thoát nước. Cựu Chủ tịch Hà Nội còn gửi bản kiến nghị và trình bày tại tòa 15 nội dung để lý giải vì sao ông phủ nhận cáo trạng. Đáng chú ý, luật sư của ông Chung cho rằng sau ngày 26 tháng 1 năm 2016, bị cáo cùng vợ và con trai không góp vốn không có tên trong sổ đăng ký cổ đông của công ty Arctic, còn việc nhập khẩu chế phẩm được thực hiện theo chỉ đạo của thành ủy. Viện Kiểm sát đánh giá đây là vụ án đồng phạm và cho rằng ba bị cáo cùng thực hiện một chuỗi sai phạm liên tiếp. Ông Chung là trưởng ban chỉ đạo công tác xử lý nước ở thời điểm xảy ra vụ án. Bị cáo này giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo để Giang đưa chế phẩm về bán cho công ty thoát nước. Đối với pháp nhân Arctic, Viện Kiểm sát lập luận công ty này ban đầu do con trai ông Chung góp 60% vốn điều lệ. Sau đó, bà Hoa làm giả hồ sơ để chuyển nhượng vốn góp cho Nguyễn Trường Giang làm giám đốc, nhưng thực tế, giờ ông Chung là người lập công ty. Ngoài ra, với mục đích vụ lợi, cơ quan công tố cho rằng ông Chung đã chỉ đạo để Giang đi cùng với đoàn cán bộ Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Sau đó, công ty Arctic đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh hóa chất để nhập Redoxy 3C về bán cho công ty thoát nước. Trong phần tranh luận, cơ quan tố tụng ghi nhận việc gia đình ông Nguyễn Đức Chung nộp 10 tỷ đồng với mục đích bảo lãnh trong trường hợp bị cáo phải bồi thường trách nhiệm dân sự, thì sẽ khấu trừ. Xét đây là tình tiết mới, Viện Kiểm sát đã thay đổi mức đề nghị án về ông Chung từ 8 năm đến 10 năm tù, thay vì mức 10 đến 12 năm như trước đó. Viện Kiểm sát cũng đề nghị Nguyễn Trường Giang, cựu giám đốc công ty Arctic, và Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty thoát nước Hà Nội, mức 6 đến 7 năm tù. Ông Chung và Giang phải liên đới bồi thường hơn 36 tỷ,